trần gian tăm tối xin đưa con trở về dòng đời cứ cuốn lấy thân con xa vào tội lỗi bóng tôi vây quanh con che lấp đi ánh sáng đường con thần linh ngài cho con thêm đức dần dần tâm tối xin đưa con trở về dòng đời cứ cuốn lấy thân con xa vào tội lỗi bóng tôi vây quanh con che lấp đi ánh sáng thân mình ngài cho con thêm đức